chào tất cả anh em nhé cái video này tôi lại giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung nhé cái tài xỉu báo dung này thì là có nhiều anh em biết rồi và cũng có nhiều anh em vẫn chưa biết về cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này Đấy, cái bộ này đồ chơi tài xỉu báo dung này nó là cái bộ đồ chơi cảm ứng anh em nhé khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi cảm ứng này bộ cảm ứng tài xỉu này thì anh em đi chơi tài xỉu Đấy, ở bất kỳ những sân chơi nào anh em thử tăng tích đều không có một dấu vết nào anh em nhé đấy thì cái tài xỉu cảm ứng này thì tôi bao cho anh em luôn cả trẻ hột đấy, bao trẻ hột anh em ăn thua trẻ hột cũng được đấy, tại vì là nhất là khi mà anh em vào cái chấm này vào trong cái mặt hột tài xỉu ấy thì là nó sẽ rất là nhỏ nó cực kỳ nhỏ cho anh em nhé đây thì tôi vào tôi cũng sẽ chia sẻ luôn cho anh em giới thiệu luôn cho anh em về cái chấm này và có rất là nhiều anh em cũng gọi điện hỏi là cái chấm này nó to như nào thì đây anh em xem được cái video này thì là anh em sẽ thấy được và biết được nhé cái chấm của nó rất là nhỏ đây anh em Đó. rất là nhỏ nhé đấy thì cái cách mà anh em đi chơi tài xỉu mà anh em không cần à, đưa vào hột mà anh em đi sân chơi anh em chơi ấy, thì là anh em phải đưa cái chấm này ra tay của anh em đấy, rồi anh em chấm vào hột của người ta đấy, anh em chơi đấy. thì cái bộ này nó tôi giới thiệu cho anh em về cái chấm thôi chứ còn cái bộ hột tài xỉu này nó đã đi gồm theo cái bộ của nó rồi đấy thì cái uh, cái bộ đồ chơi này tôi đã làm trong đã làm cái chấm cảm ứng vào trong cái mặt hột tài xỉu này rồi anh em nhé thì uh, khi mà anh em đi chơi anh em đi lắp tài xỉu ấy thì uh, cái bộ hột tài xỉu này nó ngửa mặt sáu lên là máy sẽ máy báo dung nó sẽ báo cho anh em đấy là máy báo dung nó sẽ báo cho anh em với cái ờ, tỷ lệ chuẩn xác lên tới 80 phần trăm nhá đấy thì cái máy báo dung nó ở đâu đấy thì ờ, đây đây chính là cái máy báo dung ở trong cái tôi đã làm trong cái nón anh em nhé đấy thì đây là cái là nón quét tài xỉu đấy, nón quét tài xỉu uh, báo dung đó cái đón test tài xỉu báo dung này thì là khi mà anh em đi sân chơi thì thì anh em chỉ cần đội thôi như một cái phụ kiện của anh em khi mà anh em đi sân chơi nhé đấy thì trước khi vào tôi test cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu này nó báo cho anh em cái độ chính xác của cái máy báo dung này nó báo cho anh em là được bao nhiêu phần trăm thì anh em theo dõi cái video này để tôi test cho anh em về cái tăng tích của nó trước nhé đấy, tăng tích của nó là những cái gì khi mà anh em đi sân chơi khi mà anh em đến sân chơi anh em thử nâng muối nam châm dọi đèn Đấy. thử nam châm không hít Đấy. thử nam châm không hít này đó à, dọi đèn đây anh em tôi sẽ thử cho anh em Đấy. đó em thấy không rất là trong nói chung là cái bộ hột này thì tôi bao cho anh em luôn cả trẻ hột thì là anh em biết rồi nó hầu như là không có tang nói chung là đã là đồ chơi tài xỉu bịp rồi thì là cái đồ chơi nào có tang hết đấy thì cái bộ đồ chơi này nó là kín tang nên là nó được gọi là không tang thôi còn đồ chơi nào cũng có tang cả đấy, nó kín tang hay là nó nhiều tang thôi nhiều tang à, để anh em gọi nó là cái bộ không tang với bộ có tang thôi nhá đồ chơi nào có ra hết đấy thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em à, vào thử cho anh em nước muối nữa quên à, nước muối nổi nha anh em nhé đấy. nước muối thì nổi Đó. tất cả những cái tăng tích khi mà anh em đến sân chơi anh em cần phải thử thì tôi đã thử tất cả trên video này rồi đây là cái video mà giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu vào dung cái ờ, tài xỉu cảm ứng nó được ờ, báo chuẩn xác lên tới 80 phần trăm nhờ cái nón quét tài xỉu nón quét hột tài xỉu cảm ứng báo dung anh em nhé đó thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em như ban đầu tôi đã nói đấy, đấy khi mà anh em uh, lắc tài xỉu đấy thì là cái chấm cảm ứng ở trong cái mặt hột tài xỉu này nó ngửa lên nó sẽ báo dung cho anh em biết đấy, đợi lại là khi mà có mặt sáu nổi lên nó sẽ báo cho anh em biết còn khi mà anh em đặt đơn hàng thì anh em làm vào mặt nào cũng được đấy, làm mặt nào cũng được thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, trước khi test thì tôi đội cái nón lên cho anh em nhé đội cái nón lên để test cho anh em đó lắc cho anh em năm bảy chén để cho anh em cảm nhận được thấy cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em nhé đấy như chén này không rung này không rung thì là anh em đánh xỉu hoặc là anh em không đánh nhé chén này tôi sẽ đánh xỉu đó xỉu tiếp tục chén này vẫn không dung vẫn đánh xỉu anh em nhé xỉu hoặc là không đánh tùy anh em mở cho anh em này đó vẫn xỉu tiếp tục cho anh em này đấy như chén này thì, à, máy nó báo rung đấy, báo rung cho tôi biết thì là tôi sẽ đánh tài chén này để đánh tài cho anh em đệm thêm cả lục tài anh em nhé nhớ đâu về cái chén phản về chén phản thì anh em có thể hồi vốn nhé mở cho anh em này đánh xỉu à, đánh à, lục tài vào này mở cho anh em đó 456 đấy thì cái chén này tôi đã ăn được cả lục tài đấy, cả lục cả tài nhé tiếp tục cho anh em này tiếp tục chén này vẫn có lục anh em nhé tiếp tục anh em đánh lục tài mở cho anh em này đấy hai lục ván này ăn thêm hai lục cộng với tài ván trước ăn một lục cộng một tài đấy rất là hiệu quả cho anh em nhé khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi tài xỉu này cái bộ ờ, tài xỉu cảm ứng mà anh em đã đưa sẵn cái chấm cảm ứng vào trong cái mặt hột tài xỉu rồi ấy, thì là anh em chơi nó rất là hiệu quả đấy, và cái thời gian chơi của nó thì rất là lâu nhá tôi đảm bảo với anh em luôn cái thời gian chơi của cái bộ hột tài xỉu cảm ứng này khi mà anh em đưa cái cảm ứng vào trong ờ, mặt hột ấy thì là thời gian chơi của nó ít nhất là 20 ngày nhé ít nhất là 20 ngày cho anh em đấy tiếp tục cho anh em một chén cuối cùng này đấy như chén này đánh xỉu đánh xỉu hoặc không đánh nhá máy không dung cho anh em đó hai ba năm đó là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung cái à, tài xỉu cảm ứng mà anh em à, sử dụng cái nón